để mình bắt đầu chia sẻ nhé bởi vì một phần buổi sáng năm nay rất là khó chị nhé không không dễ đâu rất là khó số 1 ok rất tuyệt vời huy số 1 chị hương số 1 thì cái luật này mình đã có làm một chuỗi video giải thích rồi ở trên kênh youtube đấy ở trên kênh youtube của mình à, tuy nhiên mình đảm bảo là họ họ xem mà họ không hiểu gì đâu cái gì nhá họ không hiểu gì đâu bởi vì là gì họ không phải ở ngồi trong lớp đấy, trong lớp mình đào tạo ở ờ, đây thì mình sẽ mở nhé đầu tiên mình sẽ mở một cái à, đây cái cái mình ngày hôm qua chúng ta đang làm dở đúng không ngày hôm qua chúng ta làm đến cái phần mà welcome message đấy đó welcome message thì uh, khoảng 4 giờ sáng ngày hôm hôm qua hôm nay chứ 4 giờ sáng thì mình đã sửa lại video bị up lên kênh cho chị xem rồi đó để chế độ nó không công khai chỉ lớp chúng ta mới mới có thôi và sau này mình mới sàng lọc ờ, một số anh chị mà tham gia lớp ấy, mà mà chị không không tương tác nhé tức là không không học đấy mình uh, đã mời ra khỏi nhóm rồi anh chị chú ý nhá anh chị nào mà một số bạn tức là mình sẽ mời hai bạn đấy từ tức là hai bạn không ra tham gia từ đầu anh chị nhé mà khi các bạn vào để học vào khi vào học ấy, thì các bạn chia sẻ kiến thức nó dở ra như này để họ sẽ không không hiểu gì hết nha chị nhá rồi tốt nhất là để cho khóa sau họ học lại rồi lớp chúng ta hôm nay có một bạn đó là bạn à, Phan Phan Thị Kim Liên nhé bị bạn ghi được Kim Liên mình uh, sáng mình search Google mình thấy từ Phan Thị Kim Liên tên Môn Khánh gì đó mình bảo ơ thế tên là hay quá thế mình cứ chào mừng bạn Phan Thị Kim Liên vào lớp thì bạn Liên là học viên uh, của mình đó. thì sắp tới các bạn cũng tham gia cái khóa là uh, xây dựng hệ thống website luôn là SEO web à, SEO SEO top Google nhé, làm web để SEO lên Google Đó, như bình thường làm như thế nhé. Rồi, ờ, ok nhé thì bây giờ mình chia sẻ luôn cái kiến thức của buổi sáng ngày hôm nay để anh chị ờ, nắm bắt và sau này anh chị uh, hiểu được cái vấn đề nhé để sau này khi mà anh chị quảng cáo khi anh chị lên uh, một cái chuỗi flow cho chương trình quảng cáo của mình anh chị hiểu được đấy chúng ta nên làm nội dung như thế nào đấy. hôm qua mình có giải thích ở cái phần đây là ở cái phần là phần khi chị bấm vào phần uh, chuỗi flow đúng không à, có phần gì à, còn then thai đây còn then thai đúng không còn là gì cái loại nội dung với chị nhá loại nội dung khi chị bấm sổ ra sổ ô cửa sổ đấy ra này thì có một số sự lựa chọn cho chúng ta đây sự lựa chọn đây rồi chúng ta sẽ thấy một số lựa chọn này lựa chọn nhé rồi đầu tiên là cái tin nhắn loại gì order này order này rồi anh chị xem này bây mình bấm này anh chị không hiểu tiếng Anh thì bấm sang tiếng Việt nhé mình, mình giải thích rất là kỹ nhé. chậm để anh chị hiểu nhé rồi à, loại nội dung khác này à, tiếng Việt nó không dịch ra dịch lại này dịch sang tiếng Việt cho chị xem nhé tiếng Anh tiếng Việt này đây sử dụng sử dụng loại này để đánh dấu nội dung không phù hợp với bất kỳ cụ loại cụ thể nào ở trên xin lưu ý rằng nội dung không có hai hoặc được đánh dấu khác sẽ không được gửi đến gửi đến các liên hệ đã tương tác với bạn hơn 24 giờ à, xem hướng dẫn tại đây này À anh chị đọc đây anh chị chưa hiểu vội đâu chưa hiểu chưa cần hiểu vội nhá để chứ mình có một cái sơ đồ mình ờ, mình bị đào tạo từ 2020 rồi khi luật ngày 4 tháng 3 ấy đây nó ghi là ngày 4 tháng 3 2020 đây đúng không đây có luật này mình bấm chuột phải mình tiếng Việt nhá anh chị cứ đọc đi rồi xem nào ở đây đó, nó giải thích này rồi là vân vân cái này anh chị không cần hiểu nhá bây giờ mình sẽ mở sang một cái bảng này họ giải thích như này là anh chị chưa hiểu đâu mình sẽ mở sang một cái bảng cái một slide mình chọn sẵn rồi đây thì ngày mùng 4 tháng 3 năm 2020 ở ờ, Facebook ra một luật mới ờ, đó là luật gửi tin nhắn anh chị nhá luật gửi tin nhắn thì cái loại tin à, loại tin dạng gì đây other này đúng không other này thì chỉ cho phép nhé chỉ cho phép anh chị gửi gì gửi tin nhắn cho khách hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi họ tương tác đúng không thì ở trên sơ đồ này à, mình vẽ một cái gì một cái sơ đồ như này đúng không đây là gì một cái gạch màu đỏ này đây là khoảng đây là gì điểm xuất phát này đến 24 giờ đúng không ví dụ là hôm nay là 9 giờ 22 đúng không đến 9 giờ 22 ngày mai à, đúng 24 giờ đúng không đây 9 giờ 2 phút ngày mùng 13 tháng 10 thì đến 9 giờ 22 phút ngày 14 tháng 10 là tròn 24 giờ đúng không một ngày đấy một ngày bằng 24 giờ thì khách hàng này anh chị chú ý nhá khách hàng chủ động nhắn tin cho fanpage của, của anh chị này họ bấm nút họ bấm nút bắt đầu đúng không rồi họ bấm vào nút này họ bấm vào nút là nút trả lời nhanh này quick reply hôm qua đấy chúng ta học rồi đúng không rồi khách hàng họ bấm vào những công cụ tăng trưởng như là họ gì họ đến khi à, họ đến cửa hàng của chị họ bấm kết mã này rồi họ bấm vào đường link này rồi họ bấm vào đường link này đúng không rồi họ bấm vào cái quảng cáo dây sần đúng không tức là khách hàng có một hành động là tương tác với pay của chị bằng cách bấm nút để họ vào cái inbox của chị nhé biết sao là gì họ bấm để họ tương tác với chị vào inbox đúng không đó hoặc là khách hàng họ chủ động họ bấm nút gửi tin nhắn trên bài quảng cáo thì anh chị được quyền gửi tin nhắn bán hàng nhé Đấy, một gửi tin nhắn bán hàng thoải mái chị nhé tuy nhiên trong vòng 24 giờ gửi một hoặc nhiều tin hoặc đi là mình bổ sung thêm này hoặc nhiều tin bán hàng chứa nội dung bán hàng luôn nội, nội dung bán hàng này ví dụ như là gì là bán này à, khuyến mãi này à, khuyến mãi này à, giảm giá này thì ghi rõ đây nhé chấm chấm chấm chấm đấy chỉ chú ý là cái luật này mà gì đa phần những người bán hàng online ở ngoài kia họ không hiểu gì hết đâu anh chị ơi mà khi chị học bình bình giải thích cho anh chị lại chị hiểu những nguyên lý này thôi là anh chị thắng hết đối thủ nhá họ sẽ bỏ cuộc hết anh chị ạ họ bỏ cuộc hết sạch luôn thì à, trong mấy ngày gần đây mấy gần đây thì họ thì có nhiều khách hàng ấy họ có chat với mình họ lên fanpage rồi hỏi về là gì à, em đã xem tức là họ vào một cái từ khóa họ search google đúng không họ search google thế này họ ghi là gì à, nguyên nhân nguyên nhân gì là fanpage không uh, gửi được tin nhắn đúng không họ sợ từ khóa này đó họ sợ sau đó họ tìm hiểu rồi họ tìm hiểu vân vân họ tìm hiểu rồi là à, rồi họ mới thấy là được cái chính sách của gì à, của Facebook đúng không đấy, chính sách của Facebook và họ không biết tìm họ hỏi ai đấy xong cuối cùng là họ lên gì họ lên họ họ chat với bình cái gì họ hỏi bình đó thì bình họ chat họ hỏi rất nhiều thứ chị nhá họ bảo là gì là lý do vì sao cái phiên bảy của anh bị khóa đúng không đó, họ có thể họ nhắn tin trên uh, bình nhớ nó mới đây cách đây mấy hôm rất nhiều người hỏi nhá về cái vấn đề này đó bởi vì họ không hiểu họ không hiểu cái luật 24 giờ anh chị nhá luật 24 giờ cộng một như thế nào đó à, em có tìm hiểu trên Google một bài viết của anh này về vấn đề trang bị hạn chế gửi tin nhắn cho khách hàng này và hiện tại trang của em đang gặp phải vấn đề đó anh có thể hỗ trợ giúp em được không đó sau khi bây giờ em xem chuỗi video này của anh đi thực tế là họ xem rồi họ chỉ biết làm đâu nhé họ chỉ biết làm đâu còn ở trong khi họ học mình ấy, họ trả tiền cho mình họ trả phí cho mình đúng không có tiền mới làm việc được người khác thì mình mới dạy họ những điều đó anh chị nhá đó thì đây là gì có rất nhiều chị mà gặp phải vấn đề này không phải những bạn này đâu ở ngoài kia hàng tá người bị anh chị nhá bởi vì họ sử dụng những hệ thống chatbot của Việt Nam rồi chatbot của một số đơn vị họ làm thì tại sao mình nói với chị như này tại sao phải sử, sử dụng ManyChat bởi vì khi anh chị gửi sai loại nội dung nhá thì thằng ManyChat nó biết ngay nó sẽ cảnh báo ngay chị bảo anh chị chọn sai loại nội dung rồi anh, anh chị hiểu không à, ví dụ như là cái cái nội dung đó là gì đây loại order đúng không là chỉ dành riêng cho gì à, khách hàng tương tác 24 giờ của anh chị thôi đúng không mà ngoài 24 giờ anh chị gửi tin nhắn bán hàng vi phạm nội dung ấy thì thằng manager sẽ cảnh báo chị ngay bảo là anh chị chọn uh, sai loại nội dung rồi đấy chọn loại nội dung khác anh chị nhé thì thằng manager này gì nó tuyệt vời còn thằng khác thì nó không tuyệt vời đâu anh chị ạ thật khác nó không nó không cảnh báo cho chị đâu bởi vì những phần mềm Việt Nam họ không tối ưu được điều đó nhé cho nên tại sao là gì là một số anh chị buổi sáng hỏi là gì ờ, tại sao là hôm tháng trước hôm trước mình giải thích rồi tại sao là hai tháng trước 10 đô mà tháng này 15 đô bởi vì sao cái phần mềm nó quá giá trị anh chị nhé nó quá giá trị rồi mình sẵn sàng mình chi trả đúng không mình sẵn sàng mình chi ờ, trả cho chị hỏi cho cho chị trò cho hỏi tíu Um, cái cái cái luật 24 giờ cộng 1 này có nghĩa là khi mà khách hàng liên lạc với pet của mình mà mình ờ, có thể ờ, nhắn được nhiều tin bán hàng cho họ trong vòng 24 giờ còn ví dụ như mình để ví dụ hai qua 24 giờ mà mình, mình nhắn tin mình... thì không được đúng không? Chị, chị Hương cứ bình tĩnh em. Hôm qua mình đã nói một cái gì? Bạn xét luôn trong lớp rồi. Khi nào mình bảo anh chị hỏi chị hỏi đúng không? Mình đang giải <laughs> thích mà. Mình đang giải thích. Rồi anh chị cứ xét ngay chị hỏi lại mất thời gian người khác anh chị chú ý nhé đợi bình giải thích xong đó rồi anh chị hỏi có vấn đề gì anh chị trực tiếp trao đổi với mình và sẽ đến phần luyện tập thì anh chị gặp vướng mắt anh chị sẽ hỏi nhé đấy để, để mình nhắc lại này thì một số anh chị là gì cứ đang bình đang đang đang đang nói chuyện với chị mình đang giải thích cho chị là cứ xiết ngang rất mất thời gian nhé ok nhá bây giờ mình giải thích lại này mình chưa giải thích xong mà chưa giải thích xong mà anh chị đã hỏi xiết ngang như vậy là rất mất thời gian nhé rồi mình giải thích lại này cứ bình tĩnh như chị ạ à? không phải là gì cầm biển chạy, chạy chiếc ô tô đâu đó nào lái chị cũng làm được rồi mình giải thích lại cái luật 24 giờ nhé 24 giờ cộng 1 này là ngày 4 tháng 3 2020 khi Facebook nó ra cái luật này để nó cảnh báo cho chúng ta đúng không là cho những người sử dụng chatbot ấy, hoặc là những người gì kể cả không sử dụng chatbot như vậy là đỡ vi phạm chính sách của Facebook như chị biết là thời điểm uh, 2020 đổi về trước ấy là hệ thống chatbot gửi tin rác cực nhiều luôn làm phiền tới khách hàng chị hiểu không thì Facebook nó ra được cái chính sách này để nó hạn chế những tin rác thì nhá anh chị biết là khi mà thời điểm 2019 thì mình nhớ đấy là thời điểm bùng nổ của chatbot khi chị mua hàng hoặc là chị gì là làm một điều gì đó gì là bọn shop rồi nó gửi tin nhắn rác ốm lum tà la cho chị đúng không khuyến mãi rồi đấy hãy share này hãy share cái tin này đến ba người khác thì chị sẽ nhận được món quà đúng không đó hoặc là đấy hoặc là hệ thống chatbot viral đó thì trong lớp này hệ thống chatbot viral mình làm <laughs> rất nhiều chị nhá nhưng mà mình không dạy anh chị không dạy chị lý do này nó spam quá chị nó rác quá anh chị sử dụng hệ thống chatbot viral ở trên Meta chat anh chị dính trưởng là chắc nhá chị hiểu không thằng Facebook nó không thích điều này à, ví dụ như này bình có một cái sản phẩm ví dụ là gì bình có một cái điện thoại này và hoặc là bình uh, có một cái uh, bình có một cái uh, chuyển đổi video này đúng không mình có một cái bộ chuyển đổi video này Đấy, thì bây thì bây giờ như này mình bảo là trong lớp chúng ta chúng ta hay share cho mỗi người share cho chúng ta là gì share cho mình là ba đến ba người bạn đó thì anh chị sẽ được bình tặng cái này tuy nhiên ba người bạn của anh chị lại không cần cái cái đề này bảo mẹ đây là gì đây là không phải của tao bây giờ, sản phẩm này tao có biết đâu sợ xe ta làm gì đúng không đấy thì nó dẫn đến một tình trạng đó là gì là những khách hàng họ không thích cái tin của chị họ bấm nút report nhá tức là ở trên cái nút anh chị chú ý này ở trên cái nút tin nhắn ấy nó có một cái này nó có một cái là báo cáo báo cáo gì báo với bạn uh, chị hàng này đúng không khi khách hàng bấm lên này nó có họ báo cáo nó có gì đó không ổn đúng không họ sẽ báo cáo lên Facebook à hóa ra là gì tỷ lệ báo cáo nhiều quá thế là Facebook là gì nó chặn anh chị luôn nha cho nên gì họ ra luật này đó là gì 24 giờ cộng một rồi 24 giờ cộng một này là trong khoảng 24 giờ nhá là khách hàng chủ động phải nhắn tin cho fanpage của anh chị này bấm vào nút này gửi tin nhắn này hoặc là khách hàng bấm quét mã này hoặc là bấm đường link này tức là sau khi anh chị tạo ở trên manager chat này đúng không là sau đó anh chị sẽ tạo gửi cho họ một đường link họ bấm vào thì bấm cái đường link đó thì nó chạy tới cái flow như thế này đúng không thì anh chị được gửi một hoặc nhiều tin bán hàng hoặc là không bán hàng cũng được cho khách hàng miễn sao mà trong khoảng 24 giờ ví dụ bây giờ là 9 giờ 31 đúng không thì 9 giờ 31 ngày mai là trong khoảng 24 giờ thì chị được gửi thoải mái thì cái tin này nhá thì cái tin này ở trên ManyChat anh chị phải chọn đó là cái tin loại nội dung là là gì order đấy anh chị nhé order này đó anh chị chú ý cho mình nhé cái này là gì nhiều người họ không hiểu đâu anh chị học mình thì chị mới hiểu vấn đề là tại sao mình mình dạy những phần này để anh chị hiểu trước xong mai mốt là khi khi chị viết ấy xong bị dính trưởng lại bảo là thầy bình ờ, tại sao mà khi em sử dụng phần mềm ManyChat thầy bình giới thiệu nó lại bị vi phạm cho nên mình phải giải thích trước cho anh chị cái vấn đề gì luật mới của Facebook đây không phải luật mới luật cũ nha anh chị luật cũ rồi luật cũ của mới nữa năm ngoái rồi luật cũ của Facebook đó rồi cho anh ờ, chị hiểu chưa chị Hương có gì hỏi không có hiểu vấn đề không anh chị nào không à, anh chị đã hiểu bấm cho mình số 2 đã hiểu rồi hiểu mình giải thích chỗ cái phần này rồi bấm bấm số 2 để mình mình, mình uh, chia sẻ tiếp đi giải thích rất là cận kẽ anh chị nhé số 2 rồi Ở Huy hiểu Tâm hiểu anh Hoàng hiểu đó anh Hóa hiểu chúng ta anh Hóa số 2 rồi còn chị Hương chưa hiểu à <laughs> đấy tức là mình giải thích rất hiểu, hiểu, rồi hiểu rồi đúng không giải thích rất chậm nhé anh chị đấy đấy rồi bình nói đâu anh chị cứ tư duy đến đó nhé ừ. khách hàng họ chủ động này hoặc là khi anh chị chạy bài quảng cáo họ bấm nút gửi tin nhắn hoặc là ở trên bài quảng cáo có một đường link có một đường link mà khi khách hàng bấm khách hàng bấm vào nút bấm đúng không hoặc là hoặc khách hàng bấm đường link đó nó nhảy về cái meta chat thì nó vẫn tính nhé tính là gì là thời gian 24 giờ anh chị nhé cho khoảng 24 giờ đấy hoặc là gì hoặc là anh chị chạy chuyển đổi đúng không và ở trên landing page của chị có gắn một nút khi khách hàng bấm nút đó là chuyển về meta chat thì nó vẫn tính cho cái tin nữa gì ở à 24 giờ 24 giờ đúng không đấy thì siêu nước có một số giải pháp khác nữa chị nhá có một số giải pháp khác nữa thì anh chị mới à hóa ra là hay như vậy đúng không đó bây giờ mình sẽ giải thích từng từng một từng phần một để chị hiểu đây là luật 24 giờ cộng một ok này nếu như anh chị sử dụng loại tin là gì à, order này đúng không mà đến uh, bây giờ 9 giờ 34 phút đúng không mà 9 giờ 35 phút ngày mai mà anh chị để quên mất đúng không anh chị là gì ngoài 24 giờ mà khách hàng là tức là khách hàng họ không tương tác lại đúng không mà anh chị nó gửi đùng một cái tin là gì ờ, sao không mua hàng đi là gì sản phẩm đã khuyến mãi em mua đi đúng không thì cái từ khóa mua hàng có nội dung bán hàng ấy thì anh chị gì lại vi phạm của nó rồi đó là lưu ý mình ghi rõ lưu ý này không phải ngoài 24 giờ mà bạn thích gửi tin là cũng được phải tuân thủ theo loại nội dung chị hiểu không đấy thì ngoài 24 giờ anh chị chú ý nhé hạn chế gửi tin nhắn bán hàng khi chị gửi thì thằng MetaChat nó sẽ cảnh báo đấy gửi một tin thì không sao cả gửi nhiều tin là nó phát hiện ra chị nhá cho nên mình phải chú ý ở điểm này đó, đó là loại nội dung số 1 đó là ở à, order đây nhá mình chuyển sang tiếng Anh dịch sang tiếng Anh uh ừ -huh. rồi tiếp theo là chúng ta khám phá đến nhé khám phá đến rồi mình bấm này loại gì loại nội dung bao giờ là xong rồi đúng không hiểu rồi đúng không rồi đến Facebook Messenger tag mình bấm uh, active feature này, đó sau đó là mình bấm vào tôi đồng ý này tôi đã đọc bấm xong đấy khi chị bấm thì nó hiển thị ra một hai ba cái gì ba cái loại nội dung này đầu tiên là gì Post purchase update đúng không ở cái tiếng anh hết này di chuột rồi sang đây nó có cái phần là facebook article chị bấm để chị đọc đúng không rồi cái chỗ này anh chị là gì à, là đọc cái này nó sẽ ra được cái gì một cái bảng như này nhé. thôi bây giờ là mình sẽ mở cái bảng bên này đi để chị dễ hiểu thứ hạng rồi tiếp theo là này đây post purchase update này bị ghi đây rồi cập nhật thông tin mua bán đúng không rồi mình lại quay lại cái bảng trên nhá ví dụ như này là khi khách hàng với chị đã thì đã thỏa thuận xong trong vòng 24 giờ đúng không ví, ví dụ là bây giờ 9 giờ 36 phút thì đến giờ 9 giờ 36 phút ngày mai thì là gì là chị đã chốt xong một đơn hàng rồi bây giờ chị ở ờ, chị chị chị chị quyên ờ, bán cho mình uh, ký cua rame rồi đúng không uh, ký cua rame rồi ví dụ vậy hoặc là à, một ký cua Trung Quốc Cà Mau nó chẳng hạn như vậy đó thì thỏa thuận rồi thì cái tính năng phút per share update được quyền sử dụng sau 24 giờ anh chị nhé nhưng mà tuy nhiên phải tuân thủ một số nội dung như sau đấy mình nói rất chậm để anh chị sẽ hình dung tin nhắn put per share update tức là cập nhật nội dung mua hàng mua bán đó tức là anh chị đã thỏa thuận xong trong vòng 24 giờ đúng không từ khi khách hàng à, bấm vào hỏi mua anh chị đã chốt sale xong rồi thì cái tin nhắn loại nội dung là put for cho biết được sử dụng ngoài 24 giờ anh chị nhé kể cả khách hàng họ không tương tác với anh chị anh chị chú ý nhé rồi Bình giải thích luôn đoạn này là xíu nữa chị Hương sẽ hỏi nữa này à Bình ơi này bà này bà kinh bị bị, bị hiểu ý bảo à Bình ơi rồi nhỡ ngoài 24 giờ mà khách hàng họ chủ động nhắn lại thì sao anh chị tư duy này nếu như khách hàng họ chủ động họ nhắn lại đúng không ví dụ là khách hàng 9 giờ 37 phút ngày hôm nay và đến 9 giờ 37 phút ngày mai là hết 24 giờ đúng không nhưng mà 9 giờ 40 phút ngày mai là khách hàng thì họ đã mua hàng rồi họ hỏi lại đúng không thì chúng ta có được quyền gửi tin nhắn bán hàng không họ lại gì chủ động rồi đúng không thì chúng ta lại được phép trong vòng 24 giờ tiếp theo anh chị hiểu không đấy bởi vì giải thích luôn chỗ này bà Hương bà sẽ hỏi nữa này bà sẽ thắc mắc <laughs> đúng không à, tiếp theo quay đến cái nội dung là gì put per chat biết anh chị yên tâm đi chỗ này không ai giải thích kỹ cũng như bằng mình đâu bởi vì mình hiểu lớp mình toàn người cao tuổi nên là mình sẽ giải thích cho chị hiểu cận kẽ nhé bây giờ gì kể cả lớp lớp mình kéo dài cả năm trời thì được không sao cả và miễn sao là gì là anh chị hiểu được vấn đề anh chị làm được là mình rất là vui rồi Đó. rồi nội nội dung cập nhật thông tin mua hàng này họ mô tả này thông báo cho người dùng về một cập nhật giao dịch mua gần đây thì anh chị có thể gửi cho một cái tin nhắn như này vào 24 giờ đúng không à chào anh Bình là cần chỉ mua hàng nhé bên em đã gửi hàng cho anh Bình rồi đấy đúng không cái cái này Facebook sẽ kiểm duyệt nhé và có thể ngày mai nhé anh Bình nhận được hàng anh Bình nhớ gì để ý đội giao hàng giúp giúp quên nhé đúng không phải đấy là gì post cập nhật thông tin mua hàng anh chị nhé đó thì cái nội dung này được quyền gửi ngoài 24 giờ kể cả khách hàng họ không tương tác anh chị nhé rồi mấy chị học rồi mấy, mấy chị quên chị ờ, chị thùy hiểu chỗ này không Thế thấy mình giải thích hiểu không cặn kẽ không không ai giải thích cặn kẽ như mình đâu ok được phép này rồi bắt đầu này <laughs> được phép được phép gì xác nhận giao dịch chẳng hạn như là hóa đơn hiện tại đúng không hoặc biên lai anh chị có thể quyền gửi hóa đơn cho họ đúng không hoặc là thông tin báo về tình trạng lô hàng đấy như mình nói thì lô hàng ngày mai tới đấy về các thay đổi liên quan đến đơn hàng mà người dùng đã đặt thẻ tiến dụng hoặc đã bị từ chối vân vân thì cái bảng này mình sẽ gửi cho anh chị không được phép này nội dung quảng cáo bao gồm là gì khuyến mãi giảm giá nhé không chứa từ rồi mẹ khuyến mãi giảm giá cho mình nhé đã bảo là gì cập nhật thông tin mua bán rồi sau đó đính kèm này à, từ từ đã anh Bình ơi à, anh Bình à, mua ờ, ba ký cua rồi thì à, bên quyên lại tặng cho cho anh Bình thêm ký à, tôm hùm nữa đúng không có tự tặng đấy khuyến mãi đấy chị hiểu lại vi phạm rồi cho nên là anh chị chú ý là nó rõ ràng nhé thứ hai là không được phép này thông báo bán chéo hoặc là bán sản phẩm dịch vụ khác đúng rồi tiếp theo là đó gì nhắc nhở mọi khảo sát thăm dò ý kiến Ờ, đánh giá không liên quan đến tương tác trước đó à, cái này này một số chị nào một số chị học viên cũ của mình bảo thầy Bình ơi bữa trước em làm một cái bảng khảo sát là em gửi qua chatbot là tại sao Facebook khóa của em sao mình bảo chưa? là cái này tôi dạy hết anh chị rồi anh chị có đọc đâu có học đâu đúng không đó là anh chị tạo một cuộc khảo sát ngoài 24 giờ đúng không đấy ngoài 24 giờ gì mà khách hàng gì không không liên quan đến đến sự tương tác đó tức là không liên quan đến cái nội dung của đó anh chị hiểu không tức là ngoài 24 giờ mà anh chị là tự động gửi cho họ là à, ờ, anh Bình ơi à, trải nghiệm thế sao cho làm sao chứ cho sóc em làm sao thôi lòng bấm đánh giá giúp, giúp giúp em đúng không để em trải nghiệm đấy tức tức là sao là anh chị đã vi phạm rồi ngoài 24 giờ rồi đúng không Và có những những cái câu nội dung như vậy đấy cho nên là gì là khi khách hàng ấy họ nhận được hàng trong tức là gì họ tương tác với chị trong 24 giờ đúng không thì anh chị phải có một cái động thái chủ động nội nội dung và chiến lược này là sau khi nhận được hàng này nhớ nhắn lại cho gì cho quyên ngay lập tức đúng không à, để quyên hướng dẫn anh bình sử dụng là cách chọc tiết cua rồi này cách ướp đá cua cho, cho nó bị uh, gây tê con cua đúng không Đấy, sau đó anh bình gì làm thịt cua lột xác cua đúng không bây giờ nói vi phạm <laughs> đó thì khách hàng sẽ nhận được đúng không thì khách hàng sẽ ngoài 4 giờ khách hàng sẽ chủ động nhắn là chị Quyên ơi Bình nhận hàng rồi đó thì Bình có một động thái đó là gì động thái là nhận hàng rồi có nghĩa là gì Bình đã tương tác tương tác trở lại đúng không còn là cái thời điểm ngoài 24 giờ ấy Bình đã tương tác trở lại thì chị Quyên có quyền gửi một cái bản khảo sát nhé đó anh chị hiểu không đấy thì lúc đó gì nó lại quay về khoảng 24 giờ anh chị hiểu không đấy <clears throat> chỗ anh chị hiểu không phần uh, thuốc chưa biết hiểu anh chị hiểu anh chị bấm cho mình số 4 cái để mình nói tiếp đến phần tiếp theo là giải thích xong phải hỏi nhé hỏi lại không hiểu thì lúc đó này mệt lắm bởi vì cái phần này khó lắm chị ơi không dễ mình nói không dễ nhé càng ngày càng khó hơn mà rất là mới với một số anh chị nhắc lại là một số phần mềm khác ấy một số phần mềm khác họ không có cái này đâu họ không cảnh báo đâu cứ cho chúng ta gửi tiền ra xong cuối cùng lại bị khóa đấy bị khóa xong rồi những bạn lạ ở ngoài kia hỏi em thấy anh mình có viết bài đó cũng xem rồi đọc rất nhiều thứ xong cuối cùng là là xong bị hỏi ra thiết bạn sử dụng phần mềm nào và em sử dụng một số phần mềm của Việt Nam <clears throat> đấy rồi là gì thế họ không dạy em cái đó à bảo em không biết gì hết rồi xong rồi còn riêng phần mềm ManyChat này chị ạ anh chị gửi sai đoạn nội dung phát là nó cảnh báo ngay lập tức nó báo ngay lập tức cẩn thận nội dung này bạn hãy vui lòng nhé không tin anh chị cứ trải nghiệm thử đi chắc chắn rồi đó. rồi cái loại nội dung tiếp theo mà anh chị được gửi ngoài 24 giờ dù khách hàng không tương tác này đó chính là confirm event update xác nhận một sự kiện thì thông thường là cái cái phần này dành cho ngành đào tạo chị nhé <clears throat> ngành đào tạo nhắc nhở một cái lịch gì đó sự kiện rồi được phép này nhắc nhở mở các lớp học đấy dành cho cho cái khóa của mình chẳng hạn này cuộc hẹn này hoặc là anh chị hẹn khách hàng đúng không hoặc là bất động một số chị bán bất động sản đấy có thể lên lịch hẹn được hoặc, hoặc đối với một số ngành như ngành spa của bạn Kim Liên Phan Thị Kim Liên trong lớp chúng ta ấy là gì à, được phép nhé xác nhận một sự kiện đăng ký à, ví dụ như khách hàng gì à, là anh chị nhắc nhở là anh Bình ơi ngày mai bên em có chương trình uh, mà làm đẹp da mặt đúng không đó chỉ dành riêng cho anh bình thôi anh nhớ nhé đấy nhớ đến đúng hẹn nhé đặt lịch đúng không nhắc nhở cuộc hẹn đó như em đã báo cho anh bình biết đấy khi các loại nội dung này gì nó không vi phạm đấy bạn bạn liên vào đúng đúng lúc đấy chị nhé <clears throat> đấy. và xác nhận đặt phòng của người dùng tham dự một sự kiện vừa một số ngành thôi ạ đấy bạn liên làm được mà xác nhận đặt mà anh Bình em Mai vào phòng à, massage VIP của em nhá à, từ A đến Z đó bo cho anh Bình 50 ngàn luôn Đấy, toàn gì ờ, các máy bay phục vụ anh Bình như vậy <laughs> cho chị tỉnh ngủ thôi và thông báo về cuộc vận chuyển hoặc chuyến đi của người dùng theo lịch trình chẳng hạn đến hủy à, đến hoặc là hủy này hoặc là trì hoãn hành lý hoặc là thay đổi trạng thái khác rồi chị tư duy này à cái xác nhận đăng ký sự kiện này anh chị vẫn áp dụng trong sản phẩm vì được không được anh chị nhá cái tư duy để mà được hết cảm ơn các ca <laughs> bạn liên bạn bảo là bạn thả tiền có nghĩa là bên bạn có dịch vụ nhé có hệ thống máy bay phục vụ cho trai trẻ ví dụ vậy <laughs> mình nói chuyện vui nhá à, như lúc mình à, mình chia sẻ nhá là tính mình không có gì cả đâu một số anh chị mà gì không nói gì mà không hài hài là chị là gì lại nguy hiểm thật nhưng mà mình gì mình hay nói à, vui vui xíu thôi nhưng mà trong lòng không có gì cả mà để chị tỉnh ngủ thôi đó. sợ nhất một số ông bà là gì không nói gì và mình nói ông ông bà cứ tủm tỉm cười ấy, mới nguy hiểm nhé <laughs> sợ lắm ấy <clears throat> rồi không được phép này không được phép gửi này lại nội dung quảng cáo tiếp ở ờ, cái tin nhắn này là gì ngoài 24 giờ là gì khách hàng không tương tác lại anh chị không được phép gửi nội dung ừ, anh Bình ơi anh Bình nhớ mai nhé tặng cho anh Bình hai máy bay phục vụ hai bên luôn ví dụ như vậy à, hoặc là gì Ờ, đến sớm thì được gì tặng là một gói massage body toàn thân do các em chân dài phục vụ ví dụ vậy phải bị phải đến sớm chứ đấy là gì đang ưu đãi này bị gì bị vi phạm ngay lập tức nhá rồi nội dung liên quan đến sự kiện mà người dùng chưa đăng ký cái này là gì rất nhiều gặp phải đây <clears throat> ví dụ như này nhá à, mình à, mở một lớp học quảng cáo Facebook này cho anh chị đúng không đó mà anh chị đã đăng ký vào cái tức là mình đã gắn một cái thẻ này anh chị đã đăng ký khóa học ờ, quảng cáo Facebook của mình rồi đó và lớp học đang diễn ra rồi xong bắt đầu ngày mai mình gửi cho chị một cái tin là à khóa quảng cáo Zalo sắp tới anh chị ờ, tham gia nhé đấy nó là gì không đúng cái sự kiện mà mình đang đào tạo anh chị đó anh chị hiểu biết là anh chị đã đăng ký vào cái hệ thống vào cái khóa học này rồi mà ngày mai mình đã chuyển hướng tư vấn cho chị một cái khóa khác mà không liên quan gì đến cái nội dung của Facebook Zalo rồi làm website đúng không thì mình sẽ bị vi phạm nhé và tin nhắn liên quan đến các sự kiện trong quá khứ <clears throat> rồi cái sự kiện ở trong quá khứ ấy, rất là lâu rồi rất là lâu rồi thì anh chị gửi lại đúng không bảo anh Bình ơi cái đấy 3 tháng anh Bình đã ờ, đã mua cua của Quyên rồi thì bây giờ anh mua lại nhé lại có từ khóa bán hàng liên quan đến vấn đề quá khứ thì không được gửi rồi nhắc nhở mọi khảo sát thăm dò đấy anh chị lại không được khảo sát ở đây thì chị hiểu vấn đề chứ khi chị học đến chỗ này chị mới tư duy nhá rồi anh chị sẽ phải đọc lại trước khi làm nội dung là anh chị phải đọc lại cho mình đó bởi cái phần này nó không dễ đâu mà không ai biết cả nhá nhiều người không biết cũng có thể một số chị đã đọc rồi nhưng mà không hiểu đó. bây giờ mình giải thích cận kẽ bởi vì một số luật mà họ họ giải thích ở trên Facebook họ ghi tiếng Anh mà khi chị dịch sang tiếng Việt đúng không anh chị sẽ bị mơ hồ xong một một số cái ngôn từ nó khó hiểu vậy cho nên mình đã mình đã đọc và mình đã hiểu mình đã tìm hiểu từ năm ngoái mình làm rất là sâu anh chị nhá tìm rất sâu mình mình làm ra cái bảng này để, để mình giải thích lại cho anh chị thôi đó và may mắn anh chị hiểu <clears throat> đó, cái, cái loại nội dung số 3 là chúng ta cần lưu ý này đó là account update là cập nhật thông tin tài khoản của khách hàng đó thì cái này dành cho những đơn vị như là họ bán một số sản phẩm như là dành cho ngành ngân hàng này rồi mở thẻ này hoặc là chơi game này đúng không đấy, thẻ tiến dụng công việc đấy <clears throat> thì được phép này là thay đổi trạng thái ứng dụng là thẻ tiến dụng công việc này thông báo về hoạt động đáng ngờ như cảnh báo gian lận à, ví dụ sau này mình có cái hệ thống membership đúng không là khi sau này bị bán cho chị một gói membership là trên cái membership đó là có toàn bộ những khóa học của mình đó và những khóa đó là tự mình thực chiến hết đúng không thì khi mình bán cho chị lại yêu cầu chị phải log in vào tài khoản đó đúng không đó thì trong quá trình log in này là một số chị báo bị sai tài khoản đúng không và bình ơi anh quên mật khẩu rồi như anh hóa hỏi bình anh bảo bình ơi anh hóa quên mật khẩu rồi thì bình sẽ được quyền gửi thay đổi trạng thái như là à, chào anh hóa cảm ơn anh hóa đã gì đã đăng ký cái gói membership của mình và mình sẽ đổi lại mật khẩu cho Hóa đúng không là được phép gửi chứ được phép gửi thì nó không vi phạm đó và không được phép đó là gì nội dung quảng cáo này bao gồm không giới hạn các giao dịch đúng không khuyến mãi anh chị này gì ở cái loại nội dung là à, account này mà anh chị lại gì ngoài 24 giờ đúng không là anh chị chủ động gửi tin nhắn khuyến mãi bán hàng rồi là gì giảm giá thì chắc chắn là vi phạm chính sách của Facebook anh chị chú ý nhé ừ. <clears throat> rồi nội dung định kỳ ví dụ như là tuyên bố đã sẵn sàng hóa đơn đáo hạn danh sách công việc cũng bị vi phạm luôn và nhắc nhở khảo sát đúng không đó ví dụ là bảo ở các loại nội dung à, cập nhật thông tin tài khoản là anh Hóa ơi anh khóa đã được kích hoạt tài khoản rồi vui lòng cho mình đánh giá 5 sao đi như vậy à, vui lòng đánh giá về à, công ty của mình đi đúng không thì vẫn bị vi phạm đúng không nhắc lại nhé bạn tâm vào sau này không hiểu rồi đó nhắc lại này những cái tin nhắn ngoài 24 giờ thì anh chị số 1 là được phép này được phép gửi post per chat update này rồi là còn phim event update này đó là xác nhận sự kiện đăng ký này và account update ờ, cập nhật thông tin tài khoản thì ba loại nội dung này là anh chị được quyền gửi ngoài 24 giờ không cần khách hàng tương tác đúng không đấy, đấy bây giờ thích lại cho chị Hương hiểu nhé một hai và ba đó tiếp theo chúng ta tìm đến à, một loại nội dung tiếp theo nữa và mình lại mở trên trên Chat ra Chat đây đó chính là một cái tính năng là Facebook gợi mở cho chúng ta một cái tính năng mà khi mà anh chị để quên nhé khi mà anh chị để quên ba loại nội dung trên bốn một này hai ba bốn nhớ nhá nội dung other là gì được sử dụng trong vòng 24 giờ thôi đó hôm trước chị Thùy bị dính trưởng bị dính trưởng đấy chị Thùy bắn cua bị dính trưởng mà thấy Bình sau này nó này em mở cái manage chat xong nó lại khóa mất cái đỏ đỏ nó nó nó, nó không gửi được bởi vì cái tin này ngoài 24 giờ nhá là chị bị dính trở nhá đấy nó cảnh báo thôi nhưng mà nó không khóa chị nhá một số chị lúc đầu sử dụng ấy mà quên không không để ý thì Facebook nó cảnh báo thôi lần thứ ba thì thứ tư mà chị vẫn vi phạm như vậy thì nó gì nó duyệt vào chị bị vi phạm chính sách gửi tin nhắn của Facebook chị nhá <clears throat> cho nên là gì mình nhắc lại này việc khó thì thủ lao cao việc khó đúng không nói thật anh chị ngoài kia hàng nghìn người bỏ cuộc rồi mình biết mà mỗi ngày mình à, bị tra tấn điện thoại anh chị cho nó hỏi anh Bình ơi em xem video của anh chị vô tốt rồi anh Bình ơi em à, đọc website rồi thấy nó bị khóa thì giải quyết sau đây thì Bình lại vẫn vào câu hỏi gì à vui lòng đến khoa của Bình đấy mình chỉ giải thích cho những chị mà trả phí đó có tiền mới làm phiền người khác thông cảm đúng không hoặc là em tự giải quyết đi hoặc là em xem video của anh trên YouTube đi em làm đi thì đa phần các bạn xem xong các bạn không hiểu là các bạn phải vào lớp tức là bỏ thời gian ra anh chị học thì mình giải thích cho chị mới hiểu được đấy <clears throat> rồi mình nhắc lại nhé rồi các bài xíu này loại nội dung other là gì được sử dụng trong vòng 24 giờ thôi đó 24 giờ thôi đúng không à, khách hàng chủ động đúng không nhắc lại cho chị Hương này chứ và bạn tâm vào sau này à, bảo ví dụ là khách hàng mà bây giờ là 9 giờ 53 phút mà đến 9 giờ 55 phút ngày mai là qua 24 giờ rồi nếu như khách hàng họ chủ động nhắn thì em gửi tin nhắn bán hàng có vi phạm không còn nếu như khách hàng họ chủ động họ nhắn lại với chị anh chị đã có quyền trong vòng 24 giờ đúng không được gửi một hoặc nhiều tin bán hàng hoặc là không bán hàng nhé trong vòng 24 giờ Đấy, còn ngoài 24 giờ sau thì anh chị không được gửi nội dung bán hàng và nếu gửi nội dung thì anh chị phải tuân thủ một là Football Chat Update này hai là còn Film Event Update và ba đó là Account Update đấy mình các lại xíu anh chị hiểu rồi đúng không <laughs> thấy chưa đấy người cao tuổi phức tạp ấy. anh Hóa nói phức tạp <laughs> ok anh, anh Hóa yên tâm đi anh Hóa mà luyện xong cái bộ môn này của mình ấy, <laughs> yên tâm thành à, thành cao thủ ấy thành cao thủ luôn cao thủ của đội người già nhé hội người cao tuổi có chị hư minh hóa là đang gì đang bị tẩu hỏa nhập ma xíu <laughs> cái bộ môn này nhé anh chị nhé bộ môn này <laughs> là cái não mình nó nó nó phải tư duy xoắn bởi vì những cái người già ấy là, là não họ bắt đầu họ trơn lại rồi rồi chỉ chịu và trí nhớ họ một phần họ giảm sút anh chị nhé đó họ bị thoái hóa rồi đó cho nên mình rất thông cảm thông cảm cho anh chị còn đội trẻ thì anh chị mà không ờ, không tập trung là sẽ bị ngáo ngáo <laughs> đó ngáo thì não cho anh chị chỉ có một múi thôi Rồi. thì uh, não của mấy chị người già nó gì, nó nó nó sẽ phẳng lại gì nếp nhăn gì nó có nữa Rồi não sáu múi gì ạ bây giờ bình chắc não nó hai múi thôi <laughs> luyện não sáu múi phải làm nhiều lắm chị ạ Đấy, còn não của một số anh chị già thì thông cảm rồi thì anh chị cứ bình tĩnh nhá thì bình sẽ lưu lại video này để bình gửi cho anh chị anh chị chỉ cần luyện tập đi luyện tập lại nghe đi nghe lại cứ nghe nhiều nghe nhiều nghe nhiều và anh chị phân tích rồi anh chị nghe xong chị dừng lại ở chỗ này là sao nhỉ rồi không hiểu thì hỏi lại anh chị nhé đó ngoài thời điểm mình đào tạo cho các hệ thống khác ra nhá thì có bạn Huy hỗ trợ đấy Huy hỗ trợ anh chị Huy là một người mới thôi mới bắt đầu anh chị nhá tức là mình mình nhận Huy vào làm từ cách đây hai hôm trước bảo Huy ơi em xem giúp anh bộ video khóa học MetaChat để, để hỗ trợ anh tức là mình gì sẵn sàng cho các bạn trẻ vào làm luôn kể cả các bạn chưa biết gì và hỗ trợ luôn để các bạn có kinh nghiệm là sẵn sàng hành động chị nhá đó cho nên là gì anh chị cứ hành động tốt là ok rồi đấy có em bạn đúng không ok huy huy là sinh viên thì nhá bạn sinh viên bản thân mình tại sao mình thích nhận những người đấy một là họ gì họ không tiền hai là họ gì họ không họ không có mối quan hệ số ba là họ không có kỹ năng gì ạ tuy nhiên mình sẽ gì mình thích những người đó cho nên <laughs> tại sao lớp mình tồn tại nhiều người già như vậy mình thích điều đó việc khó chị nhá đa số các thầy khác họ bỏ những người già họ không đào tạo họ bỏ cho nên họ bỏ rồi nhưng mà bình gì sẵn sàng bình lao bình giúp anh chị cho nên anh chị cứ tập trung giúp mình nha rồi nhắc lại xíu nhá để anh hóa đỡ <laughs> đỡ tẩu hỏa này <laughs> chị hương đỡ tẩu hỏa này <clears throat> rồi mình nhắc lại kiến thức này <clears throat> chỗ này là gì mình sửa lại thành uh, à, tin nhắn order nhé o <laughs> order cái thoa đi đây sửa lại đây đây chúng ta đang phân tích về máy chat đúng không đấy khi chúng ta mở máy chat lên này nhắc lại nhé phần này đầu tiên nó có loại nội dung là order này rồi thì loại order này nó chỉ cho phép chúng ta thì trong vòng 24 giờ đổ lại thôi anh chị nhé 24 giờ đổ lại thôi đó 24 giờ đổ lại tức là khách hàng họ chủ động họ nhắn tin họ bấm vào nút uh, gửi tin nhắn ở trên quảng cáo họ bấm vào uh, cái mã quét QR code thì 24 giờ đổ lại về trước nhé anh chị có quyền được gửi một hoặc nhiều tin gửi tiết ga không giới hạn tin nhắn mẹ bán hàng rồi là gì tống tiền thoải mái luôn anh chị ạ à tống tiền cũng được <laughs> nguy hiểm đó, <laughs> nó vi phạm đấy bán hàng thoải mái chị nha bán hàng thoải mái đừng spam nhiều quá thôi và giảm giá mà sao không mua đi đúng không anh chị chú ý được gửi thoải mái miễn sao trong vòng 24 giờ đổ lại về trước còn ngoài 24 giờ là anh chị phải tuân thủ cho đình một hai ba loại nội dung này Đấy, mình giải thích rồi đúng không và bây giờ chúng ta đến phần nội dung tiếp theo này đó chính là chưa học cái này học càng căng não đúng không tính năng one time notification topic <laughs> đến cái này và để bị xuôi cái nhé xuôi xuôi xuôi xuôi thì để giải thích những phần này nó gì đòi hỏi một một trình độ chị nhé sư phạm một trình độ sư phạm và may mắn mình đã là giảng viên đại học rồi trường sư phạm ấy giải thích những cái này cho anh chị ok nhá <clears throat> chị quyên sao ấy, cứ ngồi cười vậy <laughs> hiểu không <laughs> gật đầu <laughs> gật đầu theo phản xạ đây rồi trước ngày xưa nhá à, trước tháng ờ, trước ngày 14 tháng 3 2020 trước đó nhá trước đó thì nó có một cái tin một cái tin nhắn như này đấy gọi là có một cái tin nhắn theo dạng là follow up anh chị nhá bây giờ mình sẽ giải thích trước đó trước này <clears throat> rồi trước đó này trước đó Facebook có luật trước ngày 4, 4 tháng 3 đó là gì là ngoài 24 giờ là khách hàng không tương tác thì được gửi thêm một nhá viết sai chính tả không chú ý viết sai chính tả bây giờ mới đọc mới thấy này gửi thêm một tin nhắn follow up thì follow up là tin nhắn được quyền chứa nội dung bán hàng đúng không à có có nghĩa sao đây là cái luật cũ của Facebook rồi trước ngày 4 tháng 3 là anh chị được gửi một tin nhắn bán hàng ngoài 24 giờ cho dù khách hàng không gì không tương tác tuy nhiên sau đó là gì ngày 4 tháng 3 ngoài ba nội dung trên nhá bốn nội dung trên order này à, post của per update này và bốn nội dung này thì bắt đầu Facebook mới update thêm một cái tính năng đó là gì one time notification request đúng không nó đây này à, topic quên đúng không request cũng được nhá request cũng được là yêu cầu là gì anh chị phải bật cái tính năng lên đây nhá cái otn otnr là cái gì mình giải thích rõ trên đây rồi nè là khi khách hàng nhắn tin với fanpage thì được quyền gửi một tin nhắn bán hàng và kêu gọi khách hàng bấm vào nút notify me thông báo cho tôi đấy tức là cái cái nút OTNR này chỗ này là căng đấy nhỉ thì được quyền gửi thêm một tin nhắn bán hàng trời lại viết sai chính tả bán hàng trời bây giờ dạy lại mới để ý đây và ngoài 24 giờ có, có nghĩa như này nhá anh chị nhé bây giờ này anh chị nhìn vào sơ đồ này nhìn, nhìn sơ đồ này ok <clears throat> đối với những khách hàng ngoài 24 giờ đúng không thì khi khách hàng nó bấm một cái nút là gì notify me notify me nhá thì anh chị được quyền gửi thêm một tin nhắn bán hàng đó là Facebook họ mở cho anh chị một cơ hội nhé gửi một tin thôi đó. thì có nghĩa là anh chị phải ở trên chat anh chị phải tạo được cái nút này tạo được cái nút notify me thì siêu nữa mình hướng dẫn anh chị thực hành luôn luôn và ngay ok không nhá ok không để chị dễ hình dung mình sẽ vào một cái phần manage chat của mình manage chat mình làm rồi ngáo hết rồi <laughs> thấy tắc cam hết <laughs> bảo thủy đang đi bắn cua rồi không sao đâu à đấy này chat của mình đây là fanpage là mình đang gì đang sử dụng miễn phí nhé à, sau đó mình bấm vào automation này welcome message đúng không edit này đây chị này <clears throat> là khi cái hàng họ bấm chủ động với mình ấy là mình yêu cầu này <laughs> yêu, yêu cầu là khách hàng mà khách hàng họ bấm vào cái nút là notify me đó notify me thì nhá thì cái nút này đó chính là tính năng OTNR khi khách hàng nó bấm vào nút Notify Me này thì ngoài 24 giờ anh chị được quyền gửi một tin bán hàng duy nhất anh chị nhé một tin bán hàng duy nhất đó chị Hương rồi đừng đừng chạy đi nhá phần phần quan trọng nữa. Đây, đang ngồi đây chạy đi đang ngáo đây ngáo Đấy chưa? phần này chị thấy thấy dạy những cái phần kỹ thuật mà dạy những cái phần kiến thức này chị thấy là càng lắm anh chị ơi ok giải thích lại này <clears throat> ngày xưa trước ngày 4 tháng 3 là Facebook cho chúng ta một cái tính còn tin nhắn follow up này nhưng mà bây giờ nó bỏ rồi follow up có nghĩa là sao là khách hàng kể ngoài 24 giờ khách hàng không tương tác với anh chị thì anh chị được gửi một tin nhắn follow up follow up là gì có chứa nội dung bán hàng thoải mái tuy nhiên nó sửa đổi đến ngày 4 tháng 3 nó lại sửa đổi lại nó lại đổi lại một thành một cái tin đó là gì <clears throat> one time notification nhé là notify me đấy là thông báo một lần anh chị nhá tiếng Việt là thông báo một lần no, thông báo một lần anh chị rồi cái nút này có nghĩa là sao chỉ cần cái gì khách hàng ấy nó bấm vào cái nút này thì kể cả ngoài 24 giờ thì anh chị vẫn được gửi tin nhắn bán hàng đúng không không cần ờ, ba uh, bốn loại à, ba à, loại nội dung này đó anh chị hiểu không không cần ba loại nội dung này nhé thì nếu như chỉ cần khách hàng nào nó bấm vào cái nút này thôi bấm vào nút notify me thôi là chị được gửi một tin nhắn bán hàng chị hiểu không nghe ra chỉ ghi lại thì ghi lại sơ đồ anh chị ghi, ghi lại ở trên vở nhé anh chị hình dung ra vấn đề Đấy, đây là một sơ đồ mình giải thích rất là rõ rồi còn thực tế ở trên meta chat khi chúng ta này ờ, làm sao tạo được cái nút này thì xíu nữa mình hướng dẫn anh chị tạo những cái nút này đó rất là chào đây là fanpage hỗ trợ đào tạo về meta chat của Việt Nam à, full name cần hỗ trợ vui lòng bấm nút bên dưới để đội hỗ trợ giúp bạn mình đang răng bẫy cho khách hàng đấy chị ơi bọn nó bấm nhiều lắm thế là gì mình có quyền gửi được một tin đấy gửi được một tin bán hàng thoải mái chị nhé chỉ cần nó bấm vào nút notify me thôi rồi à, phút nêm bắt đầu là bấm phát là mình gửi cho họ một tin này đang gặp vấn đề gì vui lòng đặt câu hỏi để tôi chúng tôi giúp bạn đúng không thì cái nội dung này lại không chứa tin nhắn bán hàng nữa anh chị hiểu không mà quan trọng ở đây là gì là chỉ cần họ gì họ bấm vào nút thì anh chị có chứa gửi cho họ một tin duy nhất nhá bán hàng chứa nội dung bán hàng anh chị hiểu không đó thì cái tin này thực tế đấy mình à, bị ít sử dụng lắm ít sử dụng anh chị nhá hết sử dụng bởi vì khi chị làm cái nội nội cái loại nội dung như này anh chị sẽ bị ngáo và không biết là khách hàng là đã đấm bấm vào nút chưa đúng không mình và mình phải có giải pháp tiếp theo đó chính là có một giải pháp đó là gì pay message là sử dụng tin nhắn trả phí trả phí nhé đó tin nhắn trả phí Facebook là khôn không chị ơi thì pay message này nó nằm ở phần ờ, okay. bao giờ tới giờ ngáo rồi đấy, <clears throat> đấy, đấy, đấy. ngáo này đấy pay à nó nằm ở phần quảng cáo này ad này anh chị nhá tin nhắn trả phí này có nghĩa là anh chị phải có một cái tài khoản ở doanh nghiệp anh chị nhé đó thì đến phần chuyên sâu rồi tức là chúng ta kết thúc cái phần uh, automation ở đây bạn học mấy ngày nữa là anh chị có bài tập luyện tập ấy. và đến tuần tiếp theo là mình dạy anh chị cái phần phần chuyên sâu về quảng cáo ừ, chuyển đổi lên tài khoản doanh nghiệp để chúng ta sử dụng được full tính năng của gì quảng cáo của Facebook đúng không thì cái phần đó là nó lại khó hơn xíu lại yêu cầu chị phải nâng cấp lên tài khoản doanh nghiệp nhưng qua mình nói ở trong lớp chúng ta có học viên của mình này, uh, à, chị Thúy đấy, em Thúy đấy Thúy là gì có dịch vụ mở mở công ty mở giấy phép kinh doanh giá cực rẻ nhá đó thì chị có thể liên hệ bạn Thúy để gì được tư vấn hỗ trợ là khi chị có tài khoản doanh nghiệp là anh chị phải có được giấy phép kinh doanh của mình đó và có mã số thuế này có một cái tên miền nữa tên miền theo doanh nghiệp của mình nữa thì lúc đó mình sẽ dẫn chị làm thì khi chị lên tài khoản doanh nghiệp ấy thì nó được lợi thế rất nhiều thứ chị nhé, khủng khiếp lắm chạy sướng lắm chị ạ nó tuyệt vời và trong quá trình là lên lên tài khoản doanh nghiệp thì có bạn Huy nhé, bạn Huy bạn cũng là một người rất giỏi chị nhé, Huy Huy ở ờ, ờ, hiệp ờ, hỗ, hỗ, trợ lớp học của chị đấy nhân viên của mình anh chị là Huy rất giỏi về build những tài khoản doanh nghiệp đây thì để sử dụng tính năng gì à, payment sheet là chỉ để có tài khoản doanh nghiệp và Bình đã có rất nhiều video ở trên YouTube là hướng dẫn anh chị sử dụng cái tính năng pay message này để nó không à, để chị đỡ phải rắc rối là cái OTN này anh chị thiết lập đúng không thì mình tin chắc là gì những bạn trẻ học thì các bạn có làm được còn một số anh chị là cao tuổi anh chị sẽ bị vướng mắc chỗ này đó thì giải pháp cho những người cao tuổi đây thôi thì thay vì gì à, chúng ta soạn những nội dung trên bên trên như này đúng không thôi thì trả cho nó ít phí thì phí thông thường bị gửi một tin nhắn trả phí nhé <clears throat> một tin nhắn trả phí là cho những người tức là cái pay message này là gửi tin nhắn trả phí cho những anh những những khách hàng mà nằm trong hệ thống của anh chị tức là những khách hàng ấy đây là những những khách hàng đã nằm trong gì trong cái hệ thống này để những dây sách khách hàng này và những khách hàng này họ đã quá thời hạn 24 giờ rồi anh chị hiểu không thì anh chị sử dụng cái tin nhắn trả phí thoải mái tẹt gà cho mình mình nhớ mình gửi một tin nhắn trả phí là 50 đồng anh chị nhé rồi nó nó rẻ hơn cả gì nhắn tin điện thoại luôn đó thì thì cái thời là cái thời điểm là gì thời điểm mình chạy cho hệ thống của bên uh, đào tạo pha chế như chị biết là gì thời điểm đó là trong vòng uh, à, 4 tháng mà họ kiếm tiền cực khủng ấy tức là bây giờ mình vừa đào tạo là mình làm rất nhiều việc mình không có thời gian mình set up những hệ thống là quan tâm notification để khách hàng bấm vào đâu và không có thời gian là soạn nội dung như này đâu và thôi mình trả phí anh chị ạ trả phí luôn cho nó khỏe cho nó nhanh chị nhé Facebook nó cho chị là gì có có quyền gì trả tiền mà đúng không khi anh chị sử dụng tính năng payment sheet này là thoải mái gửi tin nhắn thoải mái bán hàng tẹt ga tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt tẹt sùng đã lắm à, cho những hàng trong ao này của chị này cho dù họ có quá 24 giờ anh chị tức là họ đang ở nhà tự nhiên gì họ sẽ nhận một tin từng phát nó báo về về Facebook của họ trực tiếp gửi về inbox luôn như là gì chúng ta đang chat với anh chị đấy đó không phải theo dạng quảng cáo là gì anh chị mở phần hộp thư ra đúng không mở phần tin nhắn thì sẽ có cái phần quảng cáo chị kéo kéo không phải như vậy mà gì nó trực tiếp nó đẩy về gì inbox của khách hàng và nó sẽ báo bằng chuông nhé từng cái đấy thì giải pháp tốt nhất là gì bỏ tiền ra làm nó khỏe hơn và điều kiện là anh chị phải có một cái tài khoản quảng cáo doanh nghiệp nhá để chị đỡ phải gì lăn tăn về cái vấn đề đó là gì ở ngoài 24 giờ thì có vi phạm hay không Đấy. thì đối với một số anh chị mà gì mà muốn giảm chi phí thì anh chị sử dụng là một này hai ba là nội dung này và bật thêm một tính năng là gì notify me ở chỗ này nữa nhá anh chị nhá và mình giải thích lại chỗ này này <laughs> giải thích lại nhé OTNR là khi khách hàng nhé bây giờ mình giải thích à, theo kiểu uh, mình hiểu này không theo lý thuyết đây này cái bình hiểu này có nghĩa là sao lái chị phải tạo cho họ một cái nút nút bấm như này đúng không một nút bấm là là notify me thông báo một lần đấy chỉ cần khách hàng nó bấm vào đây thôi nó bấm vào một lần anh chị nhé thì ví dụ như này bây giờ 10 giờ 11 phút đúng không ngày 13 tháng 10 và anh Hóa đã bấm vào nút notify me của em rồi tức là đã bấm vào cái nút uh, đây mình mở lại để mô trên đây cho thực tế luôn cho trực quan luôn nhé tức là anh Hóa đã bấm vào nút này của mình rồi notify me đúng không à rồi thì gì kể cả 4 tháng sau Binh gửi cho anh Hóa một tin hợp lệ luôn cho dù qua 24 giờ đúng không gửi được một tin duy nhất thôi không phải nhiều tin đâu chị nhé mỗi lần khách hàng bấm vào đây phát là chúng ta lại được, được gửi một tin thì 4 tháng sau 4 tháng sau mình gửi cho anh Hóa một tin đúng không thì mình lại tạo thêm một cái nút notify me khác gọi là cái topic khác ấy topic chị chị nha một cái chủ đề khác ấy nếu như anh hóa lại bấm nút đó tiếp mình lại có quyền thêm gửi một tin nữa cái gì hiểu không cứ như vậy cứ như vậy anh chị cứ làm cái nút này nhưng mà hạn chế làm như thế nhá thằng à, facebook nó biết đấy đấy đấy là cái thủ thuật thôi mình dạy chị thủ thuật nhé tư duy thủ thuật để, để khách nó bấm vào nút đó thôi ờ, thông thường là gì như anh hóa rồi chị à, chị hương ấy sử dụng này cho khỏe này nhé có tài khoản doanh nghiệp một cái doanh nghiệp chúng ta lên chúng ta chạy khủng khiếp lắm chị nhé đấy ở trên youtube mình mình có một cái bộ bài giảng anh chị có thể dành chị xem nhé mình cũng giải thích rất rõ về cái nội dung rồi nội dung uh, luật gửi tin nhắn của facebook ở cho chị ở trong lớp luôn này không sợ là anh chị uh, không có cách tìm có một cái bài giảng là ờ, uh, đây gửi tin nhắn hàng loạt đây không sợ bị quá nhé gửi cho chị xem gửi với lớp hội người cao tuổi enter thấy chưa <clears throat> hôm trước bạn Thúy hỏi anh Bình cho em ờ, thăm đăng ký lớp bảo lớp ờ, lớp anh toàn hội cao tuổi thôi nó bạn không tin cho vào nhóm bạn cười sặc sặc sặc cái gì mà đúng thật lớp này chỉ định như vậy thôi Đấy. <clears throat> rồi cho, cho mình hỏi lại lần cuối này <laughs> trước khi chuyển sang cái phần khác này có anh chị là cần hỏi gì không cần phải giải thích lại chỗ nào không ở à, chị Hương chị Hương có hỏi gì không không chị hiểu rồi chị hiểu chị, chị Hương nói hiểu không chị hiểu rồi ghê <laughs> ghê, ghê chị à ghê lắm <laughs> thấy chưa chị dạy cái, những cái kiến thức như này chị phải cao thủ dạy được còn nhiều thầy khác họ bỏ cuộc cái chị bỏ cuộc giữa trường luôn bởi vì nó quá tốn quá nhiều thời gian này chị ạ Đấy, họ muốn họ cứ dạy cuốn chiếu để gì họ có dạy lớp mới chứ đúng không <laughs> ai như bình đâu đấy bởi vì cái tâm huyết của bình chị nhá thì mình thấy những thầy mềm hay có mình phải có tâm huyết với nó chị ạ đam mê và mình mà nó quyết tuyệt vời quá mình phải làm sao để chị hiểu được những cái nội dung mà chị chưa bao giờ biết đó do bình này bình hơn anh chị được cái này bình đọc trước anh chị một trang sách thì đúng hơn nhau là gì là vậy đấy là mình tìm hiểu trước anh chị thôi đó và về luyện tập và sau đó bình gì mình làm được đó. sau đó bình lại chia sẻ lại cho anh chị à, em ơi hình như là cái bảng màu nâu là có đèn mà trên không có đèn